Xin chào các bạn, hôm nay kênh xin tiếp tục chia sẻ những việc cần làm trong đời tiếp theo. Thời gian trôi đi lặng lẽ rất nhanh, đôi khi ta chợt nhận ra thì mình đã già, người thân cũng chẳng còn mấy người. Nếu bạn đã thực hiện được tất cả thì xin chúc mừng bạn, còn ai chưa thực hiện được thì cùng suy ngẫm xem có nên làm ở chính mình không. Để khi về tuổi già, sức khỏe không còn đủ ta ngồi hối tiếc và nói với con cháu rằng, giá như thời gian quay lại sẽ làm cái này cái kia. Cùng bắt đầu tiếp nào. 26 quan sát cuộc sống muôn hình muôn vẻ, thưởng thức thú vui trong cuộc sống bằng tâm thái vui tươi nhất, đón nhận và trân trọng tất cả những gì mà cuộc sống ban tặng. 27 thường xuyên về thăm bố mẹ, tuổi già của cha mẹ qua nhanh lắm, mỗi ngày còn sức khỏe là niềm hạnh phúc của mỗi con người ta. Dành tình thương và sự quan tâm cho bố mẹ cha mẹ già chỉ cần như vậy. 18 tìm lại những người bạn cũ. Đột nhiên một ngày bạn học tái ngộ, nâng cốc vì chuyện cũ. Hãy trân trọng phút giây tuổi học trò UV. 19 bạn ấp ủ một địa điểm nào đó để tham thú. Chờ đợi đi nữa vậy thì đi du lịch nơi mà bạn thích đó đi. 30 kiểm nghiệm khả năng sinh tồn của mình trong môi trường mới. Một mình qua đêm tại nơi hoang dã. 31 hãy nhớ vun đắp cho hạnh phúc vợ chồng. 32 tôn trọng đối thủ của mình nếu gặp nhau hãy dành cho nhau cái bắt tay thân thiết. 33 Cuộc sống bạn quá bận rộn, vậy tại sao không dành ra nửa ngày nhàn rỗi thưởng thức cuộc sống thanh nhàn? 34 Hãy tha thứ cho người đã từng làm bạn tổn thương. Trút bỏ nỗi hận đó xuống và bỏ lại khỏi cuộc đời bạn, tội tình gì ta phải mang nỗi hận đó suốt cuộc đời. 35 Cảm nhận và lắng nghe tiếng khóc chào đời của trẻ thơ. 16 là một tấm gương tốt cho con cái nôi theo. Như là có hành động thiết thực bảo vệ môi trường. 37 chọn một nghề mà mình thích và đam mê thật sự, lúc này đừng nghĩ về tiền lương mà hãy nghĩ xem bản thân mình yêu công việc đó không. 38 trên chuyến xe khách hay trong quán xem bóng đá hãy thử bắt chuyện, làm quen với người lạ. 39 hãy một lần mơ mộng. Mơ mộng làm cho tâm hồn ta bay bổng. 40 dành trọn cuộc đời ghi nhớ một bài học hoặc một lời khuyên bổ ích. 41 chính tay mình bán ra một sản phẩm. 42 lập kế hoạch cho mỗi tuần, mỗi năm hoặc dài hạn hơn. 43 biểu diễn trước đám đông, tạo sự tự tin cho mình. 44 hãy tặng cho người thân hoặc bạn bè những món quà đầy ý nghĩa. 45 chú trọng hình tượng bản thân. Giữ gìn sự tôn nghiêm của mình. Luôn luôn giữ lời hứa. 46 tiến hành một vụ làm ăn hoặc một lần đầu tư có lợi. 47 kiềm chế cơn giận và xin lỗi người bị mình làm cho tổn thương. 48 khi được khen thưởng, bạn có đủ bản lĩnh nhường lại vinh dự cho người khác. 49 giúp đỡ người khác, làm những việc thực sự có ích cho người khác. 50 hãy ngắm nhìn một lần cảnh quan tráng lệ lúc mặt trời mọc và mặt trời lặn. 51 tiễn biệt chia ly tại bến xe, sân ga, sân bay. Hay một lần đưa tiễn, cảm nhận tâm trạng chia ly và nỗi nhớ nhung. 52 nếm thử những món ngon. Có hơi đắt tiền, không sao thử một lần cũng được. 53 thành tâm khen ngợi bạn bè và người thân của mình. 54 giữ thể diện cho người khác, không làm tổn thương lòng tự trọng của người khác. 55 hãy tặng cho mình một phần thưởng, tự khích lệ mình. 56 trở thành một tình nguyện viên hoặc vô tư giúp đỡ những người khó khăn. Quyên góp ủng hộ khu vực thiên tai và các tổ chức từ thiện xã hội. 57 học cách sống cùng với mọi áp lực. Đời sống, con đường ta đi đâu phải lúc nào cũng trải hoa hồng. 58 dùng cách thức độc đáo khó quên của riêng mình để đón chào năm mới. Đó sẽ mãi là kỷ niệm khó quên. 59 hãy trang trí ngôi nhà của bạn theo thiết kế của riêng mình. Bạn sẽ cảm thấy vui vẻ, ấm áp khi quay về nhà nghỉ ngơi. 60 hãy gác lại sự hoài nghi của bạn, dũng cảm tin tưởng người khác. 61 lắng nghe tâm tư người khác. 62 hợp tác với người khác hoàn thành một công việc. 63 gắng sức làm tốt việc trước mắt, làm việc gì cũng phải cố gắng hết mình. 64 đầu tư cho sức khỏe, biết cách chăm sóc mình. Bạn không thể làm được gì nếu không có sức khỏe. 65 tận dụng mọi cơ hội trau dồi kiến thức cho mình kiến thức học không bao giờ là dư, chỉ có thiếu cho ta. 66 lựa chọn loại hình giải trí và môn thể thao phù hợp với mình. Chơi vì sức khỏe, thể thao cũng là lúc ta tiếp xúc làm quen được nhiều người mới. 67 luôn tươi cười, đừng để buồn phiền len vào thế giới của bạn. Bạn buồn thì ngày hôm sau mặt trời vẫn mọc đúng giờ, đúng hướng. Vậy tại sao ta không vui cho bản thân không bi lụy? 68 khởi nghiệp một lần dù thành công hay thất bại. 69 mỗi khi năm hết, kiểm điểm lại toàn bộ hành vi của mình trong năm qua. 70 tưởng tượng giờ phút cuối cùng của cuộc đời, cảm nhận sự sinh tử. Dù bạn giàu hay nghèo, tránh gặp cái xấu, né người bạn ghét, vân vân. Nhưng đã là con người thì không né được cái chết. Xin cảm ơn và hẹn ở bài chia sẻ sau.